Ngày hôm nay thử bóc cái bao ờ, này gọi là bao màu tím cho chúng nó ăn thử xem là nó như thế nào. À, bao tím hay là bao xanh này chúng nó đều ăn được nha mọi người nhá. Đây. So cái hạt này. Hai cái hạt này. Nó màu nó chỉ hơi khác nhau một chút thôi. Một bên là màu sẫm hơn, bao màu tím là hạt nó màu sẫm hơn nó nhiều đạm hơn mọi người nhá đây là đạm 2816 e này cái này là 239 này à, cái này nó nhiều chất hơn và con chó nó ăn ít hơn đó hôm nay sẽ cho nó ăn cái hạt này ăn cái nào cũng được với cái bao tím này thì uh, cái lượng ăn của một con chó 40 cân nó là 4 lạng rưỡi uh, nó dành cho cả con chó đang tuổi lớn và con chó trưởng thành à này thì cứ tí là xong thôi đó thế là xong luôn này tí nữa lấy một tí cho Yumi à, nước lọc nha hôm nay là cho ăn là không cần phải ờ, không ờ, chờ nó nở hạt nữa mà hôm nay là cho ăn luôn à, hôm qua ấy là để cho hạt nó nở là để mọi người sẽ biết được cái thời gian mà cái để cho hạt nó nở bung ra nó là mất bao lâu chứ còn như bình thường thì cho ăn thì không cần nhưng con poodle này nó có mấy cân này nó chỉ cần tí hạt thôi à, cụ đồ này đó cb này ui giời cb này mỗi con vơi thìa này nhanh lắm cho ăn như thế này thì giải quyết rất là nhanh cút đồ đây bé nhưng mà cũng bé nhưng mà cũng giải quyết cũng nhanh lắm hôm qua là bị mắng ngoan uh, ờ, Messi siro ăn vụng mà lúc vào thì lại ờ, thấy siro ra đón và lại thấy Messi thò miệng vào trong bát tưởng là Messi ăn vụng cơ là Messi hôm qua là bị mắng ngoan đây Yumi đây thì uh, về cái hạt này ấy, bao tím hay là bao xanh tính ra chi phí ở trên ngày nó cho con chó nó như nhau nó không khác gì cả bởi vì cái bao tím nó đắt tiền hơn một chút nhưng mà uh, cái lượng ăn nó lại ít hơn này Melsi hôm nay được ăn trước nhá siro đây Pila đâu đây Pila ăn luôn rồi đấy rồi đó thì cái bao xanh hay là cái bao tím này thì nó cũng cái uh, tính là cái giá nó có hơi khác nhau một chút giá hãng đi giá hãng người ta đề xuất là cái bao xanh 18 cân này là nó là uh, ờ, 900 bao tím này nó là một triệu thì cái giá hiện tại bây giờ cho 100 bao đầu tiên mà chạy mình phân phối cám này thì 100 bao đầu tiên là mình sẽ để ở cái giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người cho chó dùng là cái bao tím 1 triệu này là còn 890 và cái bao xanh 900 này là còn 800 tròn nhá 800 và 890 đó đấy là cái giá còn mọi người mở xa thì cái phí ship như mình đã nói ờ, lúc trước ấy Ờ, là mình kiểm tra một loạt ờ, cái phí ship đến các tỉnh ở ở Việt Nam thì ship ở Hà Nội ship trong thành phố Hà Nội thì phí ship cho một cái bao này nó một bao 18 cân này nó là khoảng tầm 90 mấy nghìn coi như là 95 nghìn đi còn cũng là cái bao này nếu mà ship ở miền Bắc các cái tỉnh ở đồng bằng miền Bắc thì phí ship nó khoảng tầm 100 105 ờ, nghìn ờ, 105 nghìn 110 nghìn gì đấy đó nó chênh lên một chút và phí ship cho các tỉnh miền Nam thì nó là 125 nghìn nó cũng giống như là phí ship cho các tỉnh ở uh, phía đằng uh, miền Trung các cái tỉnh miền Trung nhưng mà không phải tỉnh miền núi còn một số tỉnh miền núi giả sử như là miền núi phía Bắc Hà Giang hay là uh, Lai Châu Điện Biên đó hay là các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên à, hay là một số cái tỉnh mà ở xa vùng đặc biệt là khó đi lại do cái này do bên vận chuyển là người ta quyết định thì cái phí ship cao nhất mà mình kiểm tra là nó là 150.000 uh, ờ, cho một cái bao 18 cân này đó thành ra là cái sự chênh lệch cái giá cái phí ship giữa cái việc là mọi người ở Hà Nội mọi người mua hay là mọi người ở đâu mọi người mua nó cũng không có chênh lệch nhiều đó và uh, mình đã ship mấy bao cái ngày hôm nay là có mấy uh, mấy anh em ờ, đã đặt thì ngày hôm nay mình đã ship gửi ship mấy bao cho mọi người rồi có Quảng Ninh có Cần Thơ ờ, có Khánh Hòa ờ, có ở Hà Nội đó thành ra là về cái ship thì nó bây giờ thương mại điện tử ở Việt Nam của mình là rất là phát triển đấy mọi người cái phí ship như thế là rất là rẻ phí ship như vậy ấy, là nó tính ra ấy, là nó như là phí ship ở bên Âu rồi bên Âu phí ship người ta các thứ của người ta đã phát triển ờ, trước mình rất là lâu nhưng phí ship nó cũng ở khoảng cái tầm tiền đấy nó có khoảng tầm 3 euro đến 4 euro nó khoảng tầm tiền đấy thôi Ok đó để cho mọi người biết là bao xanh hay là bao vàng như nhau mọi người nhá cái sự khác biệt giữa bao xanh và bao vàng nếu mà nói về cái tỷ lệ thì nhiều một số bạn là cứ hỏi là gì là cái độ đạm của nó là bao nhiêu thì đây độ đạm của nó ghi luôn ở đây rồi 28 này 28 và 16 Ờ à, ăn đi Ăn đi ăn đi ăn đi Đúng rồi à, độ đạm à, cái 2816 này nó là cái độ đạm à, lớn hơn hoặc bằng 28% à, cái 16 này là à, chất béo đó đây cũng thế này 23 trên 9 này độ đạm trên 23% chất béo trên 9% hai ba mười sáu đúng rồi trên 9% đấy là đây đây là tỷ lệ giữa đạm và béo đấy thì cái việc cái con chó trưởng thành nó hoàn toàn nó có thể ăn theo cái ờ, bao ờ, màu tím này được nha mọi người nhá hoàn toàn có thể ăn theo bao màu tím được uh, ăn bao màu tím này thì với con chó trưởng thành với cái tỷ lệ đạm và béo như thế này thì cái con chó trưởng thành nó sẽ có lẽ là nó sẽ mỡ màng cái con chó hơn một chút uh, bởi vì là cái uh, béo của nó nhiều béo của nó cung cấp cho các con chó đang tuổi lớn mà mình cho con chó trưởng thành ăn thì có lẽ là cái cơ thể của nó nó nhìn nó sẽ theo kiểu mũm mĩm như thế này như siro này bây giờ nó đang hơi mũm mĩm này nếu ờ, ăn cái ờ, bao này thì người nó sẽ chắc nó sẽ không có thừa mỡ người ta tính toán cả rồi à, bởi vì à, và thêm vào nữa là thực ra là mọi người cho chó trưởng thành ăn cái bao tím hay là bao xanh này đều ok cả bởi vì chúng ta nuôi con chó bằng hạt ok kể cả này chúng ta nuôi 100% bằng hạt nhưng mà rất nhiều khi chúng ta cũng cho nó ăn vặt linh tinh đó thì thành ra là nó ừ, cho ăn cái này hay là cho ăn cái này thì con chó thì nó chắc là nó cũng không có khác gì nhau nhiều đâu thì mọi người tiện cái nào thì mọi người cho dùng cái đấy thôi mi có ăn nữa không còn mấy hạt này chúng nó ăn xong hết rồi còn mỗi mi thôi mi ăn đi đó rất là nhanh bữa cơm vèo cái xong rất là nhanh để ờ, xong một cái bữa ăn đó vét hết sạch luôn chứng tỏ là gì là cái cám này cái vị của nó rất là ngon nhá chứ không phải không đâu chó nó rất là thích ăn đấy vì vì sao mình lại nói như thế là bởi vì là chó của nhà mình nuôi ấy là mình uh, nuôi chó uh, trong cái giai đoạn ngay trước khi dùng cái hạt này là mình nuôi chó bằng thịt và cái đồ ăn nhà mình thì mình có thể nói là đồ ăn của nhà mình là đồ ăn ngon mình cho cho nó ăn đồ ăn ngon mà chúng nó thích ăn một cái hạt này thì thể hiện là cái mùi vị của cái hạt này nó rất là hấp dẫn đó chứ không phải là cho nó hạt nào nó ăn đâu nếu mọi người mà đã nuôi chó rồi ấy ờ, mà mọi người ờ, cho nó ăn cho nó ăn đang cho ăn cơm mọi người chuyển sang ăn hạt thì mọi người sẽ rất nhiều người sẽ gặp cái tình huống là con chó nó chê hạt nó không ăn vì những cái hạt đấy cái mùi vị nó không hấp dẫn đó thì hôm nay là uh, nói với mọi người về hai cái uh, loại này là đó một cái uh, bao uh, màu xanh dành cho chỉ dành cho chó trưởng thành thôi màu hạt nó nhạt hơn nhá và cái bao màu tím dành cho cả chó đang tuổi lớn và cho trưởng thành thì cái bao nó sẫm hơn đó tiện đây nhá nói về cái bao màu tím và cái lượng ăn luôn này ở trên này thì nó sẽ có luôn đây cho con chó đang tuổi lớn đây con chó đang tuổi lớn thì cái con chó ờ, ở cái quãng ờ, cái con giả sử như giống rốt của chúng ta này là chúng ta sẽ xoay ở cái quãng con chó 40 cân và con chó 60 cân ở giữa cái khoảng đấy giữa 40 và 60 thì cái con chó 2 tháng là bắt đầu cho ăn là cho ăn hai lạng rưỡi đến 3 lạng rồi cho ăn từ hai lạng rưỡi cho đến uh, 3 lạng 2 tức là mọi người tại sao cái nó có cái khoảng này thì mọi người phải biết là con chó đang tuổi lớn đấy là cái lượng mà cho nó ăn giữa đầu tháng và cuối tháng nó khác nhau cuối tháng là cái lượng ăn nó gần sang của cái tháng tiếp theo rồi thành ra là cuối tháng là chúng ta sẽ cho nó ăn nhiều hơn một chút đó rồi con chó 2 tháng thì sẽ là ăn từ hai lạng rưỡi cho đến 3 lạng con chó 3 tháng là ăn à, từ hai lạng rưỡi đến ba lạng rưỡi còn chó 3 tháng là ăn từ ba lạng rưỡi cho đến 5 lạng cho đến ờ ba lạng rưỡi cho đến 5 lạng con chó 4 tháng thì ăn từ 4 lạng cho đến 6 lạng và con chó 5 đến 6 tháng thì nó ăn từ con chó 5 đến 6 tháng đây là nó ăn từ 4 ờ, lạng 6 ờ, coi như là từ 5 lạng cho đến 7 lạng đó 5 đến 6 tháng và con chó từ 7 đến 12 tháng thì nó ăn từ 5 lạng cho đến 7 lạng rưỡi thì 7 đến 12 tháng coi như là từ 5 tháng đến 12 tháng là giai đoạn con chó nó ăn nhiều nhất con chó nó ăn nhiều nhất ở trong cái giai đoạn đấy là từ 5 lạng cho đến 7 lạng rưỡi và sau đến khi nó về trưởng thành ấy, thì mọi người phải lưu ý là khi con chó nó về trưởng thành nhé thì cái lượng ăn của nó nó lại chỉ ở khoảng tầm 4 lạng rưỡi thôi từ 4 lạng mốt cho đến 5 lạng tùy vào cái con chó là 40 cân hay là 50 cân đó thì mọi người sẽ biết là nuôi cái con chó choai là nó ăn nhiều hơn con chó đang tuổi lớn nó cần nhiều dinh dưỡng hơn là con chó trưởng thành con chó trưởng thành nó chỉ có từ 4 lạng mốt cho đến uh, ờ, 40 cân là 4 lạng mốt coi như là 4 lạng đi và cái con 60 cân là 5 lạng 6 thì chúng ta có thể tính ra được là cái con chó 50 cân thì nó rơi vào khoảng tầm 4 lạng rưỡi với cái bao màu tím này còn với cái bao màu xanh này thì con chó 40 cân nó là 4 lạng 6 rồi Màu xanh này thì con chó 40 cân là 4 lạng 6 Và con chó 60 cân là 6 lạng 2 thì uh, Con chó 50 cân nó khoảng tầm 5 lạng rưỡi Đó thì một bên là 4 lạng rưỡi Ờ, và một bên là 5 lạng rưỡi 4 lạng rưỡi với con chó 50 cân cái bao này còn con chó nó to hơn nữa thì chúng ta phải cho ăn lên ờ, nhích lên gần đến cái mức con chó 60 cân này giả sử như vậy nếu mà con 60 cân giả sử như là trại nhà mình con Bruno chẳng hạn nó ngoài 60 cân mà mình cho ăn cái cám này thì mình phải cho ăn không phải 5 lạng 6 mà mình phải cho nó ăn 6 lạng chẳng hạn đó nếu cho ăn cám này còn nếu mà mình cho ăn cái cám xanh này thì có con 60 cân con 60 cân mình sẽ cho nó ăn ở đây là nó ghi là 6 lạng 2 à, còn 80 cân là 7 lạng 7 thì nếu mình cho ăn nó ăn cám này thì mình sẽ cho ăn nó khoảng tầm 6 lạng rưỡi đến 7 lạng đó bởi vì nó là một con sóc to còn cũng là một cái con rốt đực nhưng mà nếu mà con 53 54 cân thì mình lại cho ăn ở cái mức ờ, uh, 6 lạng chẳng hạn với bao màu xanh này bởi vì con 60 cân nó là 6 lạng 2 à, hay là cái bao ờ, màu tím này thì con 60 cân là cho ăn 5 lạng 6 này thì cái con 50 mấy cân thì mình cho ăn khoảng tầm 5 lạng là ok rồi đó thì cái lượng ăn nó sẽ khác nhau và thêm vào nữa là chúng ta sẽ điều tiết cái lượng ăn theo cái vận động của con chó của chúng ta nữa tùy tính từng con có những con mà nó vận động nhiều chúng ta nhìn ở trên cái thể trạng của con chó ấy mà chúng ta thấy là người nó hơi gầy ăn hạt một thời gian và thấy người nó nó hơi gầy đi một chút tức là chúng ta đang cho nó ăn thiếu à, vì con chó của chúng ta nó vận động nhiều mất năng lượng nhiều nó cần sẽ cần bù nhiều hơn à, dù là hai con nuôi cùng nhà nhé mọi người nhé mọi người cho hai con nuôi cùng nhà mà ăn y như nhau nhưng và hai con nó to bằng nhau mọi người cho ăn y như nhau nhưng mà có một con thì nó uh, gầy hơn một chút và một con thì nó đầy đặn hơn đó là bởi vì là uh, một cái con nó vận động nhiều hơn hoặc là trong cái trường hợp là một cái con cái tiêu hóa nó kém hơn một chút thì chúng ta bổ sung cái chibi này chắc chắn con chó tiêu hóa nó sẽ khỏe lên và cái chibi này mọi người nên dùng cho chó nếu mọi người chăm chó thì mọi người nên dùng cho chó từ cho con cho đến chó già đến khi con chó nó già nó cũng không có bệnh ít khi chó nhà mình ít khi nó bị bệnh gì lắm nó không có những cái bệnh lặt vặt này kia cái đấy là chăm rất là nhàn và cái đấy nó cũng là tiết kiệm chi phí mọi người nhé ngoài nó đẹp ra thì nó khi và ờ, ngoài nó đẹp ra thì nó khỏe thì nó hạn chế các cái bệnh lặt vặt rất nhiều thứ nó sẽ nhàn ok đó à, mọi người mà ai cần mua thì chúng ta sẽ nhắn tin cho trại để lại bình luận hoặc nhắn tin cho trại uh, theo cái số điện thoại Zalo 098 111 5000 à, bán cám cho mọi người này là bán mang tính chất là một cái công việc mang tính chất cho vui thôi chứ bán cám là vất vả lắm uh, cái uh, lời lãi nó không có lời lãi bao nhiêu đâu đó bởi vì cái giá hãng nó lời lãi ở cái giá hãng thì mình làm cái chính sách uh, để mà giảm giá để có cái giá tốt cho mọi người ấy. đó cái phần lãi nó là nằm ở trong cái phần đó, đó. ok uh, thank you mọi người nhé à, bạn nào mà cần uh, mua thì cứ bảo mình còn chúng ta có thể mình nhắc lại này chúng ta với những cái đồ như thế này nếu mà chúng ta gần nhà nào siro với những cái đồ tất cả các đồ kể cả canxi chimi hay này kia nếu gần nhà chúng ta có chỗ chúng ta tiện mua thì chúng ta sẽ mua ở gần nhà ưu tiên còn nếu mà cái trường hợp mà gần nhà nó không có thì chúng ta sẽ mua ở những chỗ khác đó thì trong đấy là có thể mua ở trại mình chứ không phải là mình hướng dẫn canxi VGB không phải là để mọi người cứ phải mua chỗ mình không phải như thế mọi người cũng không phải e ngại cái việc ấy à, cái chia sẻ về các cái này là để cho mọi người có cái thông tin để mọi người lựa chọn mọi người nuôi chăm con chó cho nó tốt này kia chứ không phải là mọi người nghe các cái này rồi mọi người bắt buộc mọi người phải mua của mình mọi người có thể mua ở bất kỳ một cái chỗ nào pet shop nào gần nhất hay là như thế nào đấy giá hợp lý người ta vui vẻ thì mọi người mua nhá Ok, xin ờ, chào tất cả mọi người